Kính thưa thủ lĩnh Tuấn Huệ Va, kính thưa các cấp lãnh đạo cùng toàn thể anh chị em công ty cổ phần Tuấn Huệ Va, bất động sản Tuấn Huệ Va đang tham gia buổi lễ kỷ niệm 10 năm thương hiệu Tuấn Huệ Va rất trang trọng hôm nay. Tôi Tướng Quân Phú Tuấn 1979 Quảng Ngãi, trưởng đại diện miền Nam, giám đốc khối gia phú, đào tạo gia năm sau làm phán gia công ty. Hôm nay tôi rất hạnh phúc, sung sướng và tự hào khi được đại diện gần 2.500 nhân sự trụ sở miền Nam phát biểu về sự phát triển của trụ sở miền Nam cùng chặng đường 10 năm hình thành và phát triển thương hiệu Tuấn 123. Trụ sở miền Nam từ những ngày đầu thành lập vào năm 2017 đến nay đã bước sang tuổi thứ năm, lớn mạnh vững vàng tại thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Anh em Tuấn Nghệ Ba dần khẳng định thương hiệu, sự chuyên nghiệp trong nghề môi giới bất động sản thổ cư, đặc biệt là niềm tin vì con đường sự nghiệp, con đường phát triển giàu sang cùng thủ lĩnh cùng tướng quân Phú Tuấn. Các giám đốc khối, trưởng phòng khi trụ sở miền Nam đã trở thành nơi làm việc của gần 2.500 nhân sự, một con số quá đổi tự hào. Sau đây Tôi Tướng Quân Phú Tuấn xin phép báo cáo đến tất cả anh chị em những dấu mốc quan trọng của trụ sở miền Nam 2017 đến 2021 như sau. Dấu mốc năm 2017, tôi cùng với các tướng quân đầu chủ, nay gọi là chuyên gia, xuyên Việt, nam tiến, nhiệt lắm, máu lắm. Anh em chúng tôi dám bỏ cả Giang Sơn tại mảnh đất thủ đô, nam tiến xây dựng cơ đồ. Tôi vẫn nhớ như in, tướng quân Thanh giờ là chủ tịch hội đồng đàm phán, thư quý uy giờ là phó chủ tịch hội đồng đàm phán, trưởng ban thể thao, thư ký Trung giờ là giám đốc khối Thiên Phúc, tướng quân An giờ là giám đốc khối Trạng Quỳnh, tướng quân Chính giờ là giám đốc khối tướng quân Chính, tướng quân Hiển giờ là giám đốc khối Đại Việt, tướng quân Tùng giờ là trưởng phòng Vạn Gia, tướng quân Văn Hùng chuyên gia phòng tướng quân Nhân luôn top đầu chuyên gia trụ sở miền Nam từ những ngày đầu giờ vẫn là đỉnh cao phong độ cùng chuyên gia Lê Hà nữ nhân duy nhất ngày ấy giờ là chuyên gia xuất sắc của khối tướng quân chính. Ngày 16 tháng 2 năm 2017, thành lập trụ sở miền Nam tại trung tâm vòng xoay ngã 6 Dân Chủ, đường 3 tháng 2, số 3, 3 tháng 2. Và chính thời điểm này, nhiều vũ khí hạng nặng từ tổng công ty đã bay những chuyến công tác đào tạo đầu tiên tại trụ sở miền Nam, bay mỗi tuần như thế, hạnh phúc lắm anh em ạ. À. Tháng 3 năm 2017, nhiều mốc quan trọng của trụ sở miền Nam. Khóa đầu chủ giờ là chuyên gia đầu tiên chính thức được đào tạo thủ lĩnh tuyển dụng thư ký bảo lúc ấy chỉ mới 25 tuổi trẻ, tài giỏi, nhiệt huyết, hiện là giám đốc kinh doanh trụ sở miền Nam, phó đại diện miền Nam. Tuyển dụng thư ký diện, thư ký phụng hai thư ký 25 cộng đầu tiên của trụ sở miền Nam giờ lần lượt giữ chức vụ là phó chủ tịch hội đồng đàm phán, phó giám đốc đào tạo tại trụ sở miền Nam, tạo thành bộ ba thư ký thiên đình vững chắc của trụ sở miền Nam trong suốt 5 năm qua. Tháng 6 năm 2017, trụ sở miền Nam vui sướng lần đầu tiên chinh phục đèo Hải Vân với đội hình 3 xe 45 chỗ. Ký ức đến giờ tôi vẫn nhớ như in tháng 8 năm 2017 trụ sở miền Nam, vinh dự thẳng tiến Đà Nẵng, xinh đẹp. Anh em Tuấn 73 cùng nhau tổng kết 6 tháng đầu năm 2017 và Đại hội Thể thao Hoành Tráng. Và rồi cũng lại là con số 16, ngày 16 tháng 8 năm 2017, chúng ta đã khai trương địa điểm mới, to hơn, đẹp hơn tại 202B Hoàng Văn Thụ với khoảng 12 đến 14 tướng quân với 6 tháng kể từ ngày 16 tháng 2 năm 2017, chúng ta đã phát triển nhân sự không ngừng, địa điểm mới ước mơ của tất cả anh em đã thành sự thực. Tháng 10 năm 2017, đào tạo gia khóa 2 và đào tạo khóa trưởng phòng đầu tiên. Giờ anh em vẫn cống hiến cùng công ty như tướng quân Nhân hiện là giám đốc khối Vạn Phúc, à, tướng quân Hòa, tướng quân Hòa hiện là trưởng phòng tướng quân Hòa, tướng quân Đức hiện là trưởng phòng tướng quân Đức Tướng Quân Tuân hiện là giám đốc khối siêu Việt và thế hệ trưởng phòng đầu tiên sinh ra từ trưởng phòng Nam Tiến. Cứ thế, các ứng viên chuyên gia được Bay Hà Nội đào tạo. Giải thưởng chốt nhà, Bay Hà Nội được thủ lĩnh trao động viên anh em liên tục. Cuối năm 2017 âm lịch, lần đầu tiên tổng kết cuối năm trụ sở miền Nam tổ chức riêng tại hội trường Đại học Tài chính Marketing cán mốc 300 nhân sự. Và năm 2017 chốt lại rực rỡ, tối 23 trụ sở miền Nam chúng ta đã tấn công và tạo danh tiếng mạnh mẽ thời đó với thị trường và giới đầu tư tại quận 3, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh. Dấu mốc năm 2018 Tháng 6 năm 2018, anh em chúng ta đã chinh phục Hải Văn Quang lần thứ hai mừng sinh nhật thủ lĩnh. Tháng 8 năm 2018, trụ sở miền Nam tham gia tổng kết 6 tháng đầu năm. Toàn công ty hoành tráng lần nữa tại Đà Nẵng. Trụ sở miền Nam từ 3 xe 45 nay đã 10 xe 45 tưng bừng. 2018 nhiều điểm nhấn khi anh em trụ sở miền Nam đưa phụ huynh tham gia chương trình Nhớ ơn mẹ. Những ý tưởng khởi tạo đại thế kỷ.net giờ là app đại thế kỷ.net được manh nha. Giải thưởng chốt nhà bay nước ngoài Singapore, Thái Lan được treo liên tục. Ông trùm Trùm Phương, tướng quân Thanh bay công tác trụ sở miền Nam hàng tuần mỗi tháng. Giải bóng đá sân bãi đầu tiên được tổ chức gồm 8 đội tranh tài. Đặc biệt, tổng kết cuối năm 2018, trụ sở miền Nam lần đầu tiên tổ chức tại nước ngoài, thủ đô Phnom Penh, cùng chung kết giải bóng đá hải ngoại đẳng cấp. Nhiều anh em lần đầu trong đời làm hộ chiếu lần đầu xuất ngoại với 6 xe 45 chỗ do Thư ký Phụng, tổng đạo diễn. Chuyên viên Thái hiện là chuyên gia Thái, khối siêu Việt, thành tích là bán hàng xuất sắc nhất 6 tháng cuối năm toàn công ty. Nhân sự cán mốc 800, đỉnh cao đạt 6 vụ chốt trên ngày. Giàu sang cùng nghề được minh chứng khi trụ sở miền Nam có 3 tỷ phú đầu tiên là tướng quân chính, tướng quân hiển và thư ký trung. Nhiều lãnh đạo đã châu Âu như tướng quân hiển, tướng quân tuân, thư ký bảo, đã Ấn Độ như thư ký bảo, đã ô tô như tướng quân Phú Tuấn. Nhân vật tiêu biểu 2018, tướng quân Phú Tuấn, tướng quân Thanh, tướng quân Hiển, tướng quân Chính, thư ký Trung, tướng quân Nhân, tướng quân Tùng, tướng quân Thảo, tướng quân Linh, thư ký Bảo, thư ký Phụng, thư ký Diện, chuyên gia Căn, tướng quân Văn Hùng, thư ký Vi. Giáo mốc 2019, tháng 4 năm 2019, chúng ta chuyển sang trung tâm quận 10, địa điểm 268 Tô Yên Thành, to và hoành tráng gấp nhiều lần. Trụ sở miền Nam tổng kết quý 1 tại Học viện Hành chính Quốc gia, sau đó anh em thẳng tiến Phan Thiết trên dưới 10 xe 45 chỗ. Tháng 5 năm 2019, tổ chức đào tạo trưởng phòng chuyên gia tại Majestic đồng khởi với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Hưng. Tháng 6 năm 2019, trụ sở miền Nam lần thứ ba chinh phục Hải Văn Quang mừng sinh nhật thương hiệu tại Đà Nẵng cùng Tuấn Mãi Ba. Chúng ta đã lập kỷ lục Guinness. Tháng 8 năm 2019, trụ sở miền Nam tổng kết 6 tháng đầu năm tại Học viện Hành chính Quốc gia, thư ký diện làm tổng đạo diễn. Tháng 9 năm 2019, tổ chức đào tạo trưởng phòng chuyên gia tại Buman, Vũng Tàu có nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tiến sĩ Lê Doãn Hợp tham gia. Tháng 11 năm 2019, trụ sở miền Nam tổng kết mùa thu 2019 đá bóng tại Đà Lạt với 10 xe 45 chỗ. Năm 2019 của trụ sở miền Nam khép lại với nhiều thành quả ngọt ngào, cán mốc 1.500 nhân sự, 525 vụ chốt, 14 trưởng phòng, 70 chuyên gia và 48 ứng viên chuyên gia, 22 trợ lý và ứng viên trợ lý. Nổ to với vụ chốt giá chào trăm tỷ tại Thảo Điền của chuyên gia Thảo, lúc ấy là chuyên gia Thảo phòng siêu Việt, nay là khối siêu Việt. Nhân vật tiêu biểu Tướng Quân Tuân, Thư Ký Trung. Dấu mốc 2020, tháng 7 năm 2020, uy tín và sự chuyên nghiệp chúng ta được khẳng định khi lễ ký kết hợp tác toàn diện bất động sản Tuấn Hải 3 và Ngân hàng Hàng hải Việt Nam MSB chính thức được ký kết. Ngày 13 tháng 10 năm 2020, trụ sở miền Nam tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam tại Anma, năm sao, Cam Ranh, Hoành Tráng. Ngày 24 tháng 12 năm 2020, trụ sở miền Nam lần đầu tiên tổ chức sinh nhật phòng tướng quân tại khách sạn năm sao Sheraton. Phương châm lao động và chống dịch song hành được vận động trong anh em toàn trụ sở. Ngày 21 tháng 12 năm 2020 âm lịch, mặc em Covid hoành hành, trụ sở miền Nam đã tổng kết cuối năm 2020 với nhiều thành tích được khen tặng tại Trung tâm Hội nghị 272. Nhân sự cán mốc 2 100 chuyên gia, số lượng trưởng phòng từ 14 lên 30, gần 1.600 chuyên viên, gần 2.500 học viên. Gần 800 vụ chốt trong năm Covid, tăng gần gấp đôi so với năm 2019. Thu nhập tỷ phú, chính trưởng phòng, tướng quân An, tướng quân Hiển, tướng quân Nhân, tướng quân Chính, tướng quân Thảo, tướng quân Phát, tướng quân Tiên, thư ký Trung, tướng quân Phú Tuấn, bốn chuyên gia, chuyên gia Kiệt, khối gia Phú, chuyên gia Thảo, phòng tướng quân Sĩ Hòa, chuyên gia Tiến, khối Đại Việt, tướng quân Văn Hùng, chuyên gia phòng tướng quân Nhân, khối Vạn Phúc. Nhiều lãnh đạo đã nhà Sài Gòn như tướng quân An, tướng quân Phát, tướng quân Thảo. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc toàn công ty. Chuyên gia Thảo, khối siêu Việt, đàm phán gia xuất sắc nhất toàn quốc 6 tháng đầu năm 2020, đàm phán xuất sắc nhất toàn quốc 6 tháng cuối năm 2020. Chuyên gia định, khối Thịnh Phát bán hàng xuất sắc nhất toàn quốc 6 tháng đầu năm 2020. Chuyên viên Nguyên hiện là chuyên gia Nguyên, khối Tâm Phúc bán hàng xuất sắc nhất toàn quốc 6 tháng cuối năm 2020. Chuyên gia Kiệt, khối Gia Phú, thành tích vượt trội trong đàm phán 6 tháng cuối năm 2020. Tướng Quân Phát, trưởng phòng xuất sắc nhất toàn công ty 4 kỳ trong năm. Hiện tại năm 2021, tháng 1 năm 2021, trụ sở miền Nam tiến hành nghi lễ sắc phong chuyên gia bất động sản toàn cầu do Tuấn Hoàng Hoa tổ chức tại sông Bé Gold Resort. Tháng 3 năm 2021, gần 500 anh em Tuấn Hệ Ba trụ sở miền Nam tham quan lạc cảnh Đại Nam, phủ đỏ màu áo Tuấn Hệ Ba khắp các nẻo đường Bình Dương. Tháng 4 năm 2021, trụ sở miền Nam chuyển sang địa điểm 58 Đồng Nai với gần 1.200 m2, đáp ứng quy mô nhân sự gần 2.500 thành viên từ đầu năm. Đặc biệt trụ sở miền Nam liên tục giành giải thưởng xuất sắc nhất kỳ, có tướng quân Phát trưởng phòng xuất sắc nhất công ty 4 kỳ liên tiếp. Chuyên gia Kiên, phòng tướng quân Hòa, chuyên gia xuất sắc nhất kỳ 1. Chuyên gia Hải, khối gia Phú, chuyên gia xuất sắc nhất kỳ 3. Chuyên gia Kiệt, khối gia Phú, chuyên gia xuất sắc nhất kỳ 4. Thư ký Phụng, thư ký xuất sắc nhất kỳ 4. Một số kết quả đáng chú ý hiện tại, số vụ chốt là 463 vụ. Nguồn nhà từ đầu năm 2021 đến nay đã đạt 4.000 căn, nhân sự đạt mốc 2.100 chuyên viên, 31 trưởng phòng, 11 giám đốc khối và 122 chuyên gia, trợ lý 54 và rất nhiều anh em học viên đang học việc trong các cái Zoom. Cảm ơn và lời chúc tất cả những điều tuyệt vời trên trụ sở miền Nam vui sướng và tự hào vì đã góp công sức, trí tuệ, tinh thần, đôi khi cả máu và nước mắt vào hành trình ra đời và phát triển 10 năm của thương hiệu Tốn 123. Tôi xin phép gửi lời cảm ơn đến thủ lĩnh, người anh, người bạn đã tin tưởng vào tôi, tín giao trọng trách đồng hành và phát triển trụ sở miền Nam từ những ngày đầu sơ khai để bản thân tôi có dịp viết nên lịch sử huy hoàng cùng anh em trụ sở miền Nam. Cảm ơn các anh em lãnh đạo, đặc biệt là anh em lãnh đạo trụ sở miền Nam đã yêu thương, động viên, góp ý để chúng ta luôn là một gia đình, một tập thể gần 2.500 nhân sự hùng mạnh như hiện tại, mặc cho những cơn sóng ngoài kia không ngừng ập vào. Cảm ơn tất cả anh em thư ký, trợ lý, chuyên gia, chuyên viên, học viên, gia đình người thân của anh em Tuấn Hệ Ba trụ sở miền Nam. Các bạn luôn là niềm tin với tôi mỗi ngày đến công ty, mỗi ngày được sống chiến đấu cùng anh em. Tôi kính chúc Tuấn Hệ Ba chúng ta thương hiệu đã 10 năm sẽ có thêm 5, 10, 15, 20 lần 10 năm nữa để anh em làm nghề môi giới được thỏa niềm đam mê, khẳng định tài năng, thu nhập bứt phá, cống hiến giàu sang, danh vọng vĩ đại cùng Tuấn Hệ Ba. Tướng quân Phú Tuấn xin phép báo cáo hết. Tướng quân Phú Tuấn kính chúc thủ lĩnh cùng các lãnh đạo và toàn thể anh chị em lời chúc tốt đẹp